Thầy xin chào tất cả các em Trong chương trình từ học võ karate tại nhà ngày hôm nay Thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta bài học mới Đó là kỹ thuật đỡ hạ đặt Thứ hai là thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta tấn Shiko Daiji Thứ ba thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta tấn tấn nhón gọi là tấn Neko Asireji đây là ba nội dung mới mà thầy sẽ giới thiệu hướng dẫn phân tích cho các em trong bài học ngày hôm nay tuy nhiên trước khi đi vào bài học mới thì thầy lưu ý cho các em hai vấn đề sau thứ nhất đây là chương trình từ học võ karate tại nhà tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn thầy sẽ phân tích và thầy sẽ cùng hô nhịp và cùng tập với tất cả các em và khi chúng ta nhìn lên màn hình thì chúng ta cứ nghị đây là một buổi học ở trên lớp hoặc là một buổi học ở trên câu lạc bộ và thầy đứng ở vị trí này thầy hướng dẫn cho tất cả các em thì các em cứ xem như các cái buổi tập bình thường của các em trên câu lạc bộ hoặc là các cái buổi tập ở trên lớp mà thầy đứng trước lớp để hướng dẫn phân tích và cùng hô nhịp và cùng tập với các em như vậy nó mới tạo ra cái sự à, động lực tạo cho chúng ta cái động lực cái sự khí thế và cái sự cố gắng trong tập luyện hàng ngày cái lưu ý thứ hai thầy đã nói rất là nhiều lần có nghĩa là trước khi chúng ta tập luyện các kỹ thuật căn bản chúng ta chơi một môn thể thao nào đó thì bắt buộc chúng ta phải khởi động thì sau đây thầy trò chúng ta cùng đứng lên và thầy sẽ hướng dẫn phân tích đồng thời thầy sẽ hô nhịp và các em sẽ thực hiện theo thầy giống như là thầy trò chúng ta đang đứng ở trên sân và cùng tập với nhau như vậy đấy chúng ta chú ý như vậy hai vấn đề sau đây chúng ta đi vào nội dung bài tập khởi động các em làm theo bài tập khởi động cố 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 xoay cổ 1 2 3 4 ngược lại 5 6 7 8 hồi xoay cổ chân cổ tay 1 2 3 4 5 6 7 8 và ngược lại 2 2 3 4 5

xoáy hông một hai ba bốn năm sáu bảy tám ngược lại hai hai ba bốn năm sáu bảy tám thôi xoay gối hai chân rồng và xoay từ ngoài vào trong trước một hai ba

6 7 rồi gập rồi một gập xuống nào hai thẳng lên một hai một hai rồi bước vòng chân ra lắc không một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai 3 4 5 6 7 ôi Shikoraji tấn Shikoraji ép vai 1 2 thả lỏng vai ra nào thả lỏng vai ra một ép cái hông và ép cái vai xuống các em thả lỏng vai thả lỏng hông ra thấy con nào hai rồi đưa hai tay xuống gót chân nắm gót chân và lắc nhẹ rồi quát trái ép vô một hai thẳng lưng lên thẳng lưng lên quát trái ép ngang một vâng, các em thực hiện theo nha xoay mũi bàn chân lại xoay ngang bàn chân lại hai ép hông xuống ép nhường chân một duỗi thẳng mũi chân lên trên duỗi thẳng mũi chân lên hai thôi ngồi xuống trên gót chân ngồi xuống trên gót chân thả lỏng tay đưa tay ra kéo tay một kéo tay nha đây chúng ta nằm hướng này này đấy hai cắn tay ra kéo nào kéo cái bàn tay nào đổi tay đổi tay trái một hai kéo căng ra các em làm theo thầy rồi ép vai một ép vai qua các em thả lỏng cái vai này ra và ép cái vai qua để cho nó căng cái cơ vai hai ngược lại rồi đứng lên chú ý chân trái bước về trước thân tấn chiến đấu thủ hakamai ê sau đó chúng ta thực hiện đá dọc về phía trước đá thẳng các em thực hiện theo nhịp hô của thầy một rồi ờ, xoay gối nhẹ nhàng đi ngược lại nội dung tiếp theo hai tay để phía trước mấy lần trước là chúng ta chống hông đúng không mấy lần trước là chúng ta hất ngang á hất ngang này là chúng ta chống hông bây giờ các em đưa hai tay về phía trước nắm hờ thả lỏng tự nhiên nắm mờ nắm bàn tay hờ một phải hai trái một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín xoay gối thả lỏng các em chú ý phải tập luyện theo hướng dẫn của thầy và chúng ta tập nhẹ nhàng theo từng động tác một trong quá trình tập thì chúng ta phải thả lỏng xoay theo các em xoay không nhẹ nhàng thôi ngược lại hít thở sâu tiếp tục tất cả thùng tay ở chúng ta lên làm đấm nhẹ ra một phải hai cái một trúng đặng hai đấm nhẹ trúng đặng ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 nhân ra đánh nhanh một hai ba bốn năm sáu bảy và chúng ta đấm ra ở khu vực thường nặng đấm thường nặng nhé một thường đặt là ngay miệng đấy các em ngay miệng hai ba bốn nhẹ nhàng nhé đây là đang nhẹ này năm sáu anh nhân cho thầy theo nhịp hô nha các em chú ý là thầy đang đứng ở trên này và hướng dẫn thực hiện theo nhịp hô và chúng ta phải làm theo làm theo thầy và trò chúng ta cùng làm nhé thả lỏng ra đánh mạnh cho thầy 10 đồng thường nặng thẳng đấy các em ạ đấy hôm qua thầy đã hướng dẫn cho chúng ta kỹ thuật đấm thẳng gồm có bao nhiêu giai đoạn bốn giai đoạn đấy đấm thẳng như thế nào và đấm hà đẳng trung đẳng thường đẳng thì hôm nay chúng ta vừa khởi động và vừa ôn lại cái kỹ thuật đấm thẳng này đấy chúng ta chú ý tiếp theo chúng ta bước hai chân ra rộng tấn si cô thì là thầy sẽ hướng dẫn cái tấn này trung bình tĩnh hai tay thủ phải không bây giờ chúng ta đấm trung đẳng nhé nhẹ nhàng một hít thở nào hai đấm thẳng nhé ôn lại kỹ thuật đấm thẳng như hôm qua thầy đã hướng dẫn này ba bốn thả lỏng người ra năm sáu bảy 8, 9, 10, rồi bây giờ chúng ta đấm nhân ra với thầy này đấm nhân ra nghe thầy hô theo nhịp một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 7 thả lỏng ra nào các em chú ý là uh, khi thầy hướng dẫn khi thầy hô thì giống như là thầy đang đứng ở trên lớp các em cứ tưởng tượng như vậy giống như thầy đang đứng ở trên lớp và chúng ta cùng nhau tập thì khi đó mới có động lực được còn nếu mà thầy quay một cái ờ, video sau đó đưa lên hướng dẫn kỹ thuật cho các em tập thì chưa chắc các em đã tập được đó. mà chúng ta cùng tập với nhau thầy trò cùng tập với nhau cùng hướng dẫn cùng hô nhịp đó. để tập với nhau thì chúng ta mới có động lực được nội dung tiếp theo cùng như vậy tập được chân ra nào tung miền tây bây giờ chúng ta đấm hạ đặng hạ đặng ngang thật đai nhé ngang thật đai chuẩn bị nè hổ đấm nhanh, một nhấn nhẹ hai ba bốn năm sáu bảy tám tay thủ chân thả lỏng nhá sửa lại vỏ phục chúng ta thủ chân thế nào tiếp tục chúng ta thực hiện đấm thường đẳng ở tư thế trung bình thân xuống số nha thấp xuống ở đây là trung bình tấn tỷ là thầy sẽ à, phân tích cái tấn này bây giờ tạm thời chúng ta gọi là trung bình tác nhân thu lên thấp tấn xuống nào thấp xuống chuẩn bị nghe hô thường nặng một cao tay lên hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi ờ, thủ về hồng bây giờ thầy sẽ đấm hạ trúng thường cho các em xem một hai ba một hai ba một hai ba một hai ba một hai duy nghiêm chào chú như vậy là sau 20 phút thầy và trò chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập khởi động chung và một số động tác khởi động chuyên môn và trong trình trong chương trình từ học võ karate tại nhà ngày hôm nay thầy sẽ tiếp tục giới thiệu cho các em kỹ thuật mới đó là kỹ thuật đỡ hạ đẳng bên cạnh đó thì thầy sẽ giới thiệu một vài cái tấn mà liên quan đến việc thực hiện các cái động tác này như những cái bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 chúng ta đã thực hiện mặc dù chúng ta đã thực hiện nhưng mà chúng ta chưa được phân tích chúng ta chưa biết được cái tên tấn thì trong chương trình nội dung học mới sáng hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một là kỹ thuật đỡ hạ đẳng thứ hai là giới thiệu cho các em một vài cái tấn mà liên quan liên quan đến các cái nội dung khởi động cũng như liên quan đến các động tác mà chúng ta sẽ thực hiện các cái đòn động thẳng đỡ hạ đẳng đỡ trung đẳng vân vân thì tí nữa thầy sẽ phân tích và giới thiệu cái tên tấn cho các em xem để chúng ta biết sau đây thầy đi vào nội dung một đó là nội dung phân tích hướng dẫn kỹ thuật đỡ hạ đẳng Kỹ thuật đỡ hạ đẳng này có tên gọi thuật ngữ là ghê đăng bra. Thầy nhắc lại, kỹ thuật đỡ hạ đẳng có tên gọi là ghê đăng bra. Thì dần dần chúng ta sẽ nghe cái thuật ngữ và chúng ta sẽ quen tai. Đấy, sau này thì khi chúng ta tập đến một kỹ năng nhất định nào đó thì thầy sẽ không dùng tiếng Việt mà thầy sẽ dùng thuật ngữ thuật ngữ của KMT và khi thầy gọi tên thuật ngữ thì chúng ta sẽ thực hiện được đấy các chú ý kỹ thuật đỡ hạ đẳng gồm có hai giai đoạn chính hai giai đoạn chính nha các bạn một là thụ hai là đỡ một là thụ hai là đỡ nhưng mà nó thụ như thế nào thì bây giờ các em sẽ theo dõi trên màn hình thầy sẽ phân tích từng tay một sau đó chúng ta sẽ ghép lại với nhau để cho chúng ta dễ hiểu chưa bây giờ thầy quy định là tay phải trước nhé tay phải trước đòn đỡ hà đắng ghế đăng ra này các thủ như sau các thủ này một là thủ hai đỡ xuống đỡ khu vực hà đẳng đấy các bạn đấy là đòn đỡ hà đẳng mà một thủ hai đỡ xuống một thủ hai đỡ xuống thì đòn đỡ hà đẳng này sẽ đỡ những cái đòn đánh của đối phương vào khu vực hà đẳng đấy bây giờ thầy phân tích tay trên các em chú ý lúc nào chúng ta cũng nắm nha tay trên chúng ta nắm hờ và đưa nắm đấm lên ở phía mang tay nhắc lại tay ở trên chúng ta nắm lại và đưa về lên phía mang tay ở bên mang tay này và lưu ý nắm đấm là dọc nắm đấm dọc khoảng cách khoảng cách từ nắm đấm đến mặt thì khoảng một nắm đấm có nghĩa là không phải sát này mà chúng ta phải cắt ra bằng một nắm đấm khoảng một nắm đấm rồi từ tư thế thu này chúng ta sẽ có đồ xoáy và sau đó chúng ta đỡ về phía dưới thẳng tay ra thấy chưa đây một thủ này hai đỡ xuống một thủ hai đỡ xuống khi kết thúc khi kết thúc thì nắm đấm úp nhớ chưa nào khi kết thúc đòn đợt hạ đạp này là nắm đấm úp đồng thời nắm đấm cách thắt đai khoảng một găng tay đấy các em chú ý có nghĩa là không phải nó cao quá thế này không phải nó thấp quá thế này mà người ta ước lượng khoảng khoảng một gang tay đồng thời đồng thời khi đỡ xuống thì tay của mình là không được ra ngoài này mà phải thẳng ở cơ thể thẳng vào cái mặt mặt bên phải này nhớ thế nào đấy thầy nói lại thầy nói lại cái tay trên nha một là thủ ở phía bên nắm đấm dọc hai là các bạn xoáy và đợt xuống khi kết thúc nắm đấm khoảng một găng tay so với thắt đai không được đỡ ra ngoài mà phải đỡ thẳng nhớ thế nào thầy nói lại một thủ hai đợt một hai đấy các bạn thấy cái tay thế nào thì là thầy sẽ làm cho các em xem ở khu vực gần một này thủ lên hai đỡ thẳng tay xuống đơn giản thôi một thủ lên hai đỡ xuống thấy chưa rồi tay còn lại là thế nào tay còn lại chúng ta nắm hơ tự nhiên và đưa thẳng về phía trước tay còn lại chúng ta nắm hơ tự nhiên và đưa thẳng về phía trước đồng thời hai tay thủ thì phải kẹp được cái chấn thủy các em chú ý này không phải là chúng ta hở ra thế này không phải hở này không phải hở này mà khi chúng ta thủ thì chúng ta phải kẹp được cái chấn thủy để làm gì khi đối phương đánh vào chấn thủy thì chúng ta đỡ được các em hiểu chưa đây chúng ta chú ý này tay không đỡ tức là tay còn lại đấy các em tay mà còn lại đó là nắm đấm thẳng về phía trước nắm đấm thẳng về phía trước đồng thời khi thủ tay thứ hai lên tức là tay trên á, cái tay để mà đợi xuống ấy là hai tay phải kẹp được cái chấn thủy thầy chúng ta xem nha thầy làm này các em thấy chưa đấy sát vào sát sát vào sau đó đợi xuống đấy bây giờ chúng ta làm thử nha làm tay phải trước tay trên trước một thủ hai đợi một hai thụ xuống nào thụ thụ thụ đã mới đỡ chứ thụ lên một hai một hai rồi bây giờ chúng ta kể được hai tay một tay nào đỡ này cái tay phải thay thay đang quy định tay phải là đỡ xuống này thì các em phải nắm cái tay trái và đưa thẳng về phía trước để thụ nhá bây giờ đang đỡ tay phải nhá một thụ lên hai đỡ tay phải từ tay trái thu về hông một thủ hai đỡ một thủ hai đỡ rồi cứ như vậy chúng ta đổi tay trái nha bây giờ chúng ta làm tay trên trước làm tay trên một thủ lên thủ lên nào nắm đấm dọc nha nắm đấm dọc hai đỡ xuống một hai một hai rồi cũng như vậy thôi chúng ta thủ hai tay thủ hai tay nắm nắm trên dưới hàng nào bây giờ là đến phiên đỡ bằng tay trái nha các em đây tay trái này bây giờ đến phiên đỡ bằng tay trái thì tay phải nắm và đưa thẳng về phía trước một thủ hai một hai một hai rồi ờ, thầy lại gần một tí cho các em xem để các em làm theo tay trái lên trên tay phải dưới một hai một hai một hai một hai rồi thay lùi phía sau để cho chúng ta nhìn toàn thể và chúng ta sẽ thực hiện một lần ví dụ khi nghe hộ đỡ hai nặng thì chúng ta thủ như thế nào đấy một ngược lại hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Đấy, hiểu như nào? Đấy, rất là đơn giản. Đó là đòn kỹ thuật đỡ hạ đẳng. Có kỹ thuật tên gọi là ghê đăng brand. Các em chú ý như vậy. À. các em thấy rõ không nào các em có thể rõ thầy phân tích không bây giờ thầy làm hướng này cho các em xem này nhìn này một hai ba rồi thầy xoay hướng này nha nhìn các em nhìn một hai ba rồi các em thấy chưa nào rồi thầy rồi chúng ta cùng thực hiện thêm 10 lần nữa 10 lần nữa sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các em các cái tấn tiếp theo chú ý nghe thầy hô là chúng ta thực hiện nghe. quy định nắm đòn đầu là dùng tay phải không nắm đòn sau là tay trái nhớ chưa nào chuẩn bị này tay phải trước một và tiếp tục đưa tay phải lên trên giống như cũ hai ba bốn năm rồi tay trái nha tay trái này một hai ba bốn năm rồi thả lỏng đây rút tay nào các em rút tay đi rút cho nó thoải mái ra chúng ta chơi thể thao là không vội các em nhé chúng ta tập thể thao là không vội vàng gì cả chúng ta vừa tập vừa nghỉ ngơi và vừa sửa sai à, nếu chúng ta chơi thể thao mà sai là nó sẽ gây chấn thương à, hoặc là cái đòn đánh nó không đẹp mà chúng ta phải từ từ vừa tập vừa từ sửa sai vừa xem thầy tập như thế nào chúng ta sửa nhé rồi à, tiếp theo thầy sẽ giới thiệu cho các em những cái tấn sau đây đầu tiên là cái tấn chuẩn bị này tấn chuẩn bị tấn đây gọi là tấn Heiko Daichi tấn Heiko Daichi tấn chuẩn bị thì các em chú ý là hai chân luôn luôn đứng rộng bằng vai tùy theo cái giải phẫu của cơ thể tùy theo người cao người thấp nhưng mà cơ bản là chúng ta đứng rộng ở bằng vai rộng bằng vai đấy hai mũi chân hai mũi chân song song đấy thế nào không biết cái em nhìn có rõ không hai mũi chân song song vào đầu một vai rồi lưng thẳng lưng luôn luôn thẳng hai vai chúng ta phải thẳng không được đứng lên này không được đứng lên này vai thẳng cổ thẳng mắt luôn luôn nhìn thẳng về hướng tâm đấy mắt luôn luôn và nhìn thẳng về phía trước đây là tấn hay cô đây chi gọi là tấn chuẩn bị thì ở tư thế tấn chuẩn bị này chúng ta theo kèm theo kèm theo cái tư thế đó là du hôm qua thầy đã hướng dẫn rồi là chuẩn bị đấy ví dụ trước khi vào tập nghe thầy hô chú ý thì chúng ta thực hiện như thế này đây gọi là tấn chuẩn bị đấy ví dụ chúng ta đang đứng ở tư thế tự do thoải mái này nghe thầy hô tất cả chú ý chú ý là chúng ta đứng liền hiểu chưa là chuẩn bị đấy rồi thầy tiếp tục giới thiệu tấn thứ hai đó là tấn Mosubi Daiichi có nghĩa là tấn nghiêm thầy nhắc lại tên gọi là tấn Musubi Daiichi tức là tấn nghiêm thì đối với tấn này thì chúng ta chú ý là hai gót chân chạm nhau cách hình chữ V nhớ chưa nào chúng ta kéo vào đúng chữ tư thế đứng nghiêm đấy các bạn đứng nghiêm Musubi Daiichi chào đấy Musubi Daiichi gọi là tấn nghiêm Đấy. và thầy giới thiệu tiếp tấn thứ ba tấn này gọi là tấn sico đây chi tấn sico đây chi này thứ nhất là khoảng cách giữa hai bàn chân các em chú ý khoảng cách giữa hai bàn chân là bằng hai vai hai vai hoặc là hơn vai một tí thầy nói rồi là tùy theo giải phẫu chứ không phải là chúng ta tự cứng nhắc là bằng hai vai mà nói nôm na là bằng hai vai để chúng ta từ điều chỉnh cho nó dễ bằng hai vai được chưa đối với tấn này thì chúng ta phải vuông góc ở hai gối có nghĩa là trọng tâm của chúng ta trọng tâm của chúng ta dồn đều về hai gối và thấp hai gối xuống tấn này các em chú ý là mới ban đầu tập thì chúng ta đừng rất là mỏi rất là mỏi nhưng mà chúng ta chịu khó Đây. cái thứ ba là hai mũi chân của chúng ta là chất chéo hình chữ V nhá hai mũi chân của chúng ta chất chéo hình chữ V đấy rồi lưng thẳng vai thẳng tỉnh này gọi là tỉnh sico đây chị tỉnh chuẩn bị đấy để chúng ta thực hiện một số cái nội dung mà chúng ta khởi động đấy sico đây nhắc lại thầy lên chỗ này nhá thấp xuống này khi đứng ở tỉnh sico này thì hai gối cái thấp này hai gối thấp vuông góc ở hai gối trọng tâm dồn đều về hai gối hai mũi chân là chắc chéo hình chữ V lưng thẳng hai vai thẳng thấy chưa đấy đó là tính Sico hay làm ở phía sau ở tấn này thì chúng ta thực hiện rất là nhiều kỹ thuật ví dụ đấm thẳng chẳng hạn đấm thẳng hoặc là đấm chéo hoặc là chúng ta có thể chém nó bên sau này chúng ta sẽ học các đòn này Đấy. rất là nhiều có nghĩa là chúng ta thực hiện cái tấn này rất là nhiều ha cho nên các em phải cố gắng tập đấy như vậy à, trong bài học ngày hôm nay của chương trình tự học karate tại nhà thầy đã hướng dẫn cho chúng ta các cái nội dung sau thứ nhất là đòn được hạ đẳng hạ đẳng thứ hai là tấn gì hay Heiko đây chi tấn chuẩn bị tấn chuẩn bị thứ ba là tấn Musubi đây chi tấn nghiệp thứ tư là công nguyên tấn gọi là Shiko đây chi đấy và hôm sau đối với các cái bài học mới tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn sơ lại và chúng ta sẽ thực hiện các cái kỹ thuật thực hiện các cái đo đấm ở trên nền tảng của những cái tấn này thì dần dần chúng ta sẽ quen đấy rồi như vậy là chúng ta đã học xong ờ, chương trình ngày hôm nay rồi đấy các bạn bây giờ chúng ta thả lỏng nhé bây giờ chúng ta cùng nhau thả lỏng nào đưa tay lên thả lỏng lên các em cùng ờ, thực hiện giống thầy nhé rồi đưa xuống vì uh, thầy trò chúng ta cùng tập mà thầy cùng hướng dẫn và cùng tập với tất cả các em các em cùng tập sau đó thì thầy trò chúng ta cùng nhau thả lỏng luôn thả lỏng nhá rồi thả lỏng căng thẳng chơi thể thao xong mà chúng ta không thả lỏng thì tình cơ của mình nó đau lắm chúng ta phải thả lỏng tích cực sau khi thầy kết thúc buổi thả lỏng ra thì các em có thể tiếp tục ngồi tại chỗ và thả lỏng tiếp theo rồi nội dung thả lỏng của buổi uh, của cái buổi tập rất là quan trọng nữa các em có thể khi uh, thầy thả lỏng xong thầy nghỉ thầy nghỉ thì uh, bởi vì uh, thầy uh, thực hiện tiếp thì uh, thì video nó hơi dài các em ạ cho nên là khi mà thầy thả lỏng xong thì các em có thể uh, ngồi lại trong nhà của mình để chúng ta tiếp tục thả lỏng thả lỏng tích cực thả lỏng tích cực để cho cái cơ chúng ta nó lồng ra à, chứ không nếu là nó sẽ đau cơ đấy các em hoặc là chúng ta có thể ngồi xuống thế này nhá ngồi này thả lỏng ra thả lỏng cơ ra rồi rồi ta đứng lên nào rồi bây giờ thầy trò chúng ta đứng lên cùng chào nhau một tí sau đó thì các em sẽ tiếp tục thả lỏng nhá hẹn gặp lại tất cả các em trong chương trình từ học võ karate tại nhà của những bài tiếp theo chú ý nghiêm